Có thể nói là hôm nay thời tiết tương đối là lạnh Nhưng mà đối với chúng tôi thì cái sự không thuận lợi ấy nó lại tạo cho mình một cái dấu ấn rất là đặc biệt khi đến với chùa Ba Vàng Nhân dịp đầu xuân năm mới này, chùa được đón một phái đoàn những người con của bà Trưng bà Triệu <laughs> Rất là đặc biệt, thầy nói là đây là những nữ tướng của Việt Nam <laughs> à, đến thăm chùa Thì à, hôm nay chúng tôi cảm thấy à, à, hết sức là ấm áp và an lành Nhân chuyến đi công tác tại tỉnh Quảng Ninh, vừa qua, đoàn đại biểu mang lấy lãnh đạo nữ Trung ương đã đến thăm Chùa Ba Vàng. Đoàn lãnh đạo do bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch mạng lưới lãnh đạo nữ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm trưởng đoàn. Đi cùng có các vị lãnh đạo thuộc mạng lưới lãnh đạo nữ là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khối bộ ngành cơ quan trung ương cùng quý vị khách quý. Bên cạnh đó, về phía tỉnh Quảng Ninh, có bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng đã có mặt và tham dự chương trình. Sư phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư tăng Phật tử chùa Ba Vàng đã có buổi đón tiếp đoàn trong không khí thân mật. Tại đây, bên cạnh những tiết mục văn nghệ chào mừng đoàn, sư phụ đã giúp đoàn hiểu thêm về sự tu tập của tăng chúng chùa Ba Vàng cũng như các hoạt động Phật sự của chùa. Thì uh, chùa Ba Vàng hôm nay rất là vui khi hôm qua được uh, biết tin à, thành phố Vĩ báo là hôm nay phái đoàn sẽ có cái thời gian lên tham quan chùa Ba Vàng. Để à, các thầy rất là vui vì nhân dịp đầu xuân năm mới này à, chùa được đón một phái đoàn những người con của bà Trưng bà Triệu. <laughs> rất là đặc biệt hôm qua thầy nói là đây là những nữ tướng của Việt Nam <laughs> à, đến thăm chùa. Thế thì à, như chị Nga vừa nói đó, và vâng, đây là một nửa dân số của đất nước, một nửa thế giới. Thế thì à, lời đầu tiên thay mặt cho Tăng Ni và Phật tử cho vàng cho phép Thầy Thái Minh à, gửi lời chúc mừng năm mới à, tới tất cả các chị em, anh em trong phái đoàn. Năm mới dồi dào sức khỏe, hoàn thành tốt công tác và gia đình để hạnh phúc, an vui. Tại buổi đón tiếp, bà Hà Thị Nga cũng đánh giá cao các hoạt động Phật sự an sinh xã hội vì cộng đồng của Chùa Ba Vàng đặc biệt là những đóng góp của nhà chùa trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19 trong thời gian vừa qua. À, trước hết thì à, chúng tôi cũng có thể nói là ừ, hết sức là phấn khởi khi đến thăm à, ngôi chùa trong một cái bối cảnh rất là khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng mà chúng tôi qua trao đổi với các đồng chí lãnh đạo tỉnh thì chúng tôi cũng được biết trong thời gian vừa qua thì các vị chủ trì của chùa cũng đã có thể nói là phối hợp rất chặt chẽ với các cái cơ quan chức năng ở địa phương để chúng ta cùng làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và cũng tạo những cái điều kiện thuận lợi nhất để cho uh, nhân dân rồi uh, bà con uh, Phật tử ở muôn phương được về đây chiêm bái lễ bái Phật thế và cũng cầu mong trong một năm được quốc thái dân an mọi điều được hanh thông thuận lợi và đặc biệt là cầu cho một năm mà tất cả mọi người mọi nhà của chúng ta ai nấy đều hoan hỉ ạ. Thì à, chúng tôi cũng hết sức là phấn khởi khi à, tới à, thăm một ngôi chùa như tôi nói ban đầu là có nhiều kỷ lục và tôi được biết là ngôi chùa này thì hàng năm thì đón tới hàng hàng triệu Phật tử ờ, tới đây chiêm bái. Có lẽ đây cũng là một ngôi chùa mà nhận được cái sự quan tâm của người dân rồi của Phật tử ở muôn phương về đây. À, tôi cũng rất là hy vọng trong thời gian tới thì à, chùa của chúng ta sẽ tiếp tục À, phát huy rồi à, thực hiện à, tốt các cái quy định của nhà nước về hoạt động của các của cơ sở tôn giáo. Mặt khác thì cũng rất mong là Đại Đức rồi cũng như các vị chư tăng ở đây cũng tiếp tục cùng với cấp ủy chính quyền địa phương để chúng ta cùng làm sao đó mà xây dựng một cái môi trường xã hội thật là phát triển. Chúng ta cũng hỗ trợ cái việc đạo giúp cho việc đời của chúng ta ngày một tốt hơn. Qua những lời phát biểu của bà Hà Thị Nga, chúng ta lại càng khẳng định rằng Phật giáo giữ vai trò vô cùng quan trọng, đóng góp không nhỏ trong khối đại đoàn kết dân tộc, phát triển đất nước. Với tinh thần đó, Chùa Ba Vàng luôn sẵn sàng cùng Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương chung tay đóng góp xây dựng xã hội ngày một phát triển hơn. Sau buổi giao lưu chia sẻ, nhân dịp này, đoàn đã dâng hương lễ Phật tại chính điện cũng như tham quan các công trình trong khuôn viên bổn tự. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, đây là lần đầu tiên bà đến thăm chùa Ba Vàng, ngôi chùa hết sức linh thiêng, xác lập nhiều kỷ lục và mỗi năm nhận được sự quan tâm của hàng triệu nhân dân và Phật tử thập phương tới lễ Phật chiêm bái cảnh quan. Kết thúc chuyến viếng thăm chùa Ba Vàng, đoàn lãnh đạo cùng sư phụ Thích Trúc Thái Minh đã chụp hình lưu niệm. Đoàn lãnh đạo đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới nhà chùa và mong muốn sẽ có dịp quay trở lại chùa Ba Vàng vào một ngày sớm nhất.